vào đi thẳng vào đầu này đầu này đầu này đầu này nhanh ngay vào đây coi coi cô ra đây đi Không gọi nhà Anh đi cho em mượn cho em mượn cho em mượn cho em mượn đây đây cho em mượn đây bố cho con này bố cho em này đây bố cho em này này anh này rồi American Doctor American Doctor